Xin chào anh em à, hôm nay nhé thay mặt T Casino thì à, giới thiệu nhanh cho anh em một cái số cái dòng à, máy đánh bài thì anh em đã biết đấy thị trường cờ bạc bịp ấy, đã có rất là nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ anh em à, chơi à, bộ môn bài lá bịp đúng không ạ thì uh, ngoài thị trường có cái dòng sản phẩm gì thì tới casino đều có nha anh em à, như kính áp tròng nhìn xuyên bài này máy đánh bài này rồi các dụng cụ táo đổi bài như là à, mỏ đổi bài à, ví đổi bài áo đổi bài rồi rất là nhiều loại Đấy, quần đổi bài Đấy, điện thoại đổi bài chúng tôi đều có cả anh em có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0844 17 49 hoặc là 0834 6633 thì à, <coughs> tôi video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, cao cấp nhất nhé đó chính là con ờ, CVK Đấy, CVK đánh bài thì hiện nay giờ chỉ còn CVK 500 đây anh em ạ Đấy, CVK 500 của năm 2020 thì anh em ờ, nào mà chưa biết thì mình cũng sẽ giới thiệu cho anh em đây là một cái dòng sản phẩm được nâng cấp à, từ đời CVK cũ đấy <clears throat> đánh rất là tuyệt vời đấy thì CVK 500 của năm 2020 thì đánh được rất là nhiều trò này liêng này ba cây này sâm phỏng rồi chắn ba lá bài cảm đánh được hết đấy. các bộ môn đấy nó đều đánh được nhá thì uh, <coughs> anh em mà có nhu cầu mua thì cứ liên hệ trực tiếp với mình mình sẽ à, giới thiệu cho anh em ngoài CVK 500 này ra thì nó sẽ còn có con à, này là iPhone 11 Pro Max đấy, anh em nhìn này ba camera đấy mặt sau tuyệt đẹp luôn đấy mặt sau trước đều tuyệt đẹp đấy ba camera này đấy. Pro Max thì những cái con iPhone này thì dùng cho những anh em nào sang chảnh và uh, chịu đầu tư vì cái giá của nó không hề rẻ đâu anh em ạ đấy rất là tuyệt vời còn nếu mà anh em muốn uh, vừa túi tiền của mình hơn thì anh sẽ chọn con CVK 500 này đánh cũng rất là tuyệt vời rồi thì uh, để sử dụng được con những con máy đánh bài này thì như anh em đã biết đấy mình cần phải có một bộ bài mã vạch đúng không ạ bộ bài mã vạch để kết hợp với <coughs> kết hợp với con máy đánh bài này Đấy, mình sẽ luận bài về cuộc chơi sử dụng bài của mình thì những bộ bài mã vạch mẫu mã của nó thì không khác gì bài chợ bình thường cả anh em cứ đi mua về thoải mái Đấy. À, không khác gì bài chợ thì à, ngoài cái mẫu ca xanh này ra thì tây casino còn rất là nhiều mẫu rồng vàng rồng đỏ rồi à, bài táo kim cương tất cả các mẫu thì à, anh em à, muốn à, mua lẻ đấy mua lẻ những cái cây bài thì bên mình đều có cả còn khi anh em mua máy thì tất nhiên là mình sẽ tặng cho anh em một cái cây bài rồi cây bài giờ nó cũng rơi vào tầm triệu thì phải anh em <coughs> tặng miễn phí cho anh em một cây bài luôn à, ngoài ra thì còn áp dụng một cái chương trình khuyến mại cho anh em anh em nào mà đăng ký kênh ấy mua bất kỳ sản phẩm gì của Tấn Tuân Casino mà đăng ký kênh thì đều được tặng một cái à, mỏ đổi bài nha anh em mổ đổi bài thì à, sẽ giúp anh em trao đổi cái lá bài còn chi tiết cụ thể cách chơi mỏ nồi bài thế nào thì anh em ấn đăng ký kênh và vào xem video nhé tôi uh, có kênh của tôi đã có những video hướng dẫn anh em sử dụng mỏ nồi bài ví đổi bài áo đổi bài để uh, chơi rồi còn đây tôi sẽ nói nhanh sơ qua cho anh em về cái con máy đánh bài này thôi đấy giao diện ngoài của con máy đánh bài thì uh, không khác gì điện thoại bình thường cả đấy anh em bỏ một số tiền nhỏ ra mua vừa có điện thoại để nghe gọi bình thường lại còn có chức năng máy đánh bài nữa rất là tuyệt vời đúng không ạ đây, mình sẽ vào chơi test thử cho anh em còn chi tiết cụ thể thì anh em cứ kết bạn zalo với mình mình sẽ hướng dẫn anh em cụ thể hơn Đấy, trên video vì thời gian nó có hạn không thể hướng dẫn anh em cụ thể được Đấy. anh em nhập mã trò chơi vào đây này anh em nhập mã trò chơi vào thì nó sẽ có cái phần à, đăng nhập thì anh em sẽ vào phần đăng nhập và anh em vào bài tú lược hơn Đấy, ba cây Việt Nam thì à, ba cây Việt Nam thì ở đây nó có liêng ba cây và bài cao thì mình sẽ test thử cho anh em một bộ môn à, anh em à, test thử cho anh em bộ môn liêng nha anh em à, chú ý cho tôi các phần cái mã này thì gần như là mặc định hết rồi anh em chỉ cần lựa chọn số người chơi cũng như là chế độ đầu ra thôi để chơi bịp được thì anh em cần một à, bộ à, tai nghe siêu nhỏ Đấy. bộ tai nghe siêu nhỏ này, này anh em đây là những cái con tai nghe siêu nhỏ kết hợp với con máy đánh bài Đấy, anh em nhìn này nó chỉ nhỏ bằng đầu hạt đũa đầu đũa thôi anh em nhét vào trong tay Đấy, báo máy như thế nào thì ờ, làm y như thế là xong còn ờ, review cho anh em thì tôi không cần phải đeo tai nghe làm gì cả tôi sẽ để trực tiếp chế độ loa ngoài cho cả tôi và anh em theo dõi video đều có thể ờ, cảm nhận được cái con máy đánh bài này theo dõi được nó thì hiện nay đang là chế độ 5 người chơi rồi anh em tí nữa thì anh em sẽ nhìn thấy cái gọi là camera hồng ngoại của máy quay video thì anh em có thể nhìn thấy được nhưng mà mắt thường thì tia hồng ngoại thì anh em đã biết rồi đấy mắt thường thì không thể nhìn thấy được đấy rồi các phần thì coi như là gần như mặc định hết rồi còn cụ thể cài đặt như thế nào thì à, anh em mua máy chúng tôi sẽ hướng dẫn anh em đấy. anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để thử máy nhé à, mình có hai cơ sở là ở bến xe mỹ đình và bến xe miền đông đấy hai cơ sở đấy thì anh em cứ lên điện số điện thoại trên màn hình này 08 44 17 từ vị 9 và 0834663333 đấy mình sẽ đón anh em mình sẽ đón anh em đưa anh em vào tận cơ, cơ sở đấy nhá để cho anh em test thử đấy, anh em lên cơ sở thì ờ, sẽ gặp những người thầy người thợ bên Tấn Tuân Casino à, bên Tây Casino thì sẽ hướng dẫn anh em chơi một cách uh, uh, cụ thể đấy, máy này chơi như là nào làm sao đấy, kết hợp với cuộc chơi là làm sao thì anh em cứ uh, tốt nhất là lên đến tiêu cơ sở còn nhà xa thì anh em không phải lo Đấy, có thể qua Zalo Zalo cũng hướng dẫn anh em cụ thể luôn bắt đầu chơi này anh em theo dõi nhé bắt anh em chỉ việc ấn bắt đầu chơi đây là một bộ bài mã vạch nhé Đấy, anh em nhìn này Đấy, đặt bài Đấy, rất nhanh đặt bài phát máy báo mình cầm trên tay máy nó cũng đã báo rồi năm lá anh em chú ý cho tôi là đảo đi đúng năm lá này Đấy. mình sẽ đảo đúng năm lá Đấy sao trẻ thế nào không cần biết nhưng mà máy báo năm thì anh em đảm cho tôi đi năm lẻ đấy năm nhà chơi này bài đảm bảo lúc nào cũng to nhất luôn 9 điểm này các nhà khác điểm như thế nào nhà này một tịt rồi đấy. nhà này này anh em chú ý cho tôi nhé nhà này 8 điểm này hai nhà 8 thấy chưa nhà này 6 điểm đấy ván này là mình ăn tiền của hai nhà tám này rất là đậm đấy anh em ạ tám điểm họ xuống tiền cũng rất là tốt này chín điểm nhé anh nhìn cho tôi đấy. anh em con máy này thì báo chuẩn 100 phần trăm luôn 10 ván thì báo chuẩn cả 10 100 ván thì báo chuẩn cả trăm <coughs> không phải lo lắng một cái gì cả khi máy đã báo thì anh em tự tin xuống tiền cả đấy vì đây là đang chế độ thử nên uh, hơi chút khó chịu một chút là cứ phải xong một ván lại phải bắt đầu lại còn khi anh em mà đã chơi thử ok rồi đấy thì uh, xác định là chơi trò nào thì mình sẽ mua trò đấy về khi mua trò chơi thì anh em đánh thoải mái đấy à, làm review cho anh em thì để sáng màn hình như này thôi chứ còn uh, thực tế là chơi đánh phải tắt màn hình đi để màn hình ở chế độ chờ đấy ấn bắt đầu chơi tôi tắt màn hình đi cho anh em này máy nó vẫn báo bình thường nhé khoảng cách thì anh em nhìn thấy thôi này đấy khoảng cách máy báo khoảng cách máy báo thì là khoảng 30 phân 30 phân đến 40 à, phân đây trước 30 phân này anh em nhìn để trước khoảng 30 phân 9 đúng không tạo đi 9 lá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đó 9 lá <coughs> liêng này 789 này liêng này anh em Đấy, liêng 789 đúng không ạ 789 thì xác định luôn khỏi phải nhìn bài các nhà làm gì cả cứ thế mà xuống tiền thôi anh em xuống rất to rồi Đấy. nhà nào có điểm họ sẽ bắt mình Đấy, 789 ăn chắc 100 phần trăm chơi thì tắt màn hình này vừa tiết kiệm pin vừa kín đáo đeo thêm tai nghe siêu nhỏ vào thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không ạ ờ, ba à, cây thì cũng thế thôi Đấy, cũng chế độ như thế này lúc nào mình là nhà to nhất hoặc là còn ngoài ra thì nó còn chế độ tụ báo những cái nhà nào lớn nhất chẳng hạn như anh em thích đánh cái chế độ đấy thì nó có thể báo được một nhà lớn nhất hai nhà lớn nhất đấy anh em cứ mua máy thì sẽ được hướng dẫn cụ thể đấy thì cũng ờ, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hãy nhớ là phải ấn đăng ký kênh nhé đăng ký kênh để nhận được những cái khuyến mại rất khủng à, hiện nay MT Casino đang áp dụng một chương trình khuyến mại đó là anh em mua bất kỳ sản phẩm gì thì cũng đều được tặng những con mỏ đổi bài như thế này Đấy, những cái mỏ đổi bài này sẽ giúp anh em uh, chơi cháo đổi bài thì cụ thể như thế nào thì anh em cứ ấn đăng ký kênh và vào kênh của mình xem nhé Đấy, xin chào anh em